dạ đúng rồi lê minh lê minh hoàng khôi chị dạ không không không mẹ đang nói chuyện với người lớn còn làm gì vậy ô đi ra ngoài à phải nghe nha đi nhé dạ đúng rồi đúng rồi lê minh hoàng khôi dạ à, đúng rồi chị đúng rồi em em muốn cho bé vô trường đó đó em em đăng ký đầy đủ thông tin rồi đó chị dạ không không không mẹ đang nói chuyện với người lớn con đi ra ngoài chỗ khác không mẹ chân là không cậu tối ngủ là ai ngủ với bé chị cái bà đứng ở cách cửa hả cái bà mà lắp ló đầu ở góc cửa đúng không à cái bà bên bên cái khu đó là khu mà chuyên trị chơi game với lại lì đúng không chị ừ, mẹ nói chuyện với người ta là nói chuyện thiệt chứ phải mẹ nói chuyện chơi đâu nha coi cái trường đó nói chuyện là cái điện thoại không cần phải nổi dây lên luôn không biết trường gì rồi đó nhớ là cái hình ảnh cái lần gặp chưa buổi sáng á là con sẽ uống nước dơ là nước bụi bặm này nọ dơ chứ không được nước lọc chưa là con ăn một tô cá chưa là ăn đồ ăn của mấy con mèo mấy con gà mấy con vịt mấy con heo ăn á biết không còn chiều á là hình như ăn dòi với ăn thằng lằn sữa chua sữa bị thiêu ý mới hổm á đó rồi mỗi ngày là con học rất là vất vả phải làm việc nha chứ không phải là làm muốn chơi là chơi đâu tại vì trường á trường học cho học sinh cá biệt những cái đứa mê chơi game những cái đứa lì lợm nó chị không nghe là phải vô trường nó học thôi con ra ngoài con làm không biết làm gì không con tắm với cá sấu khoái đúng không rồi ok không à có sợ không nhưng mà mẹ lại lỡ đăng ký đã dán hình con vô rồi nếu mà con không đi người ta sẽ tới nhà người ta bắt con không mà không mà chứ bây giờ con lì quá là mẹ đâu có à. phải vô động mấy người đã dạy con con học sinh cá biệt sợ gì vô động mà tối ngủ rồi cái đầu nó không vô chơi cho vui thôi chứ có gì đâu mà sợ mà cái giọng của bà cô nói chuyện cũng thấy ghê nữa kia cũng vậy á chị ơi Giọng dạ, ai cũng vậy Giọng dạ, ai cũng vậy Tao nói vậy đó Không ờ. sao đâu con nín đi mai học năm đi cho về Không năm lâu đó Ô trọng mà nhớ giữ, nhớ giữ gìn sức khỏe nha là nhiều khi con mà, mà, là, là mấy cô mà có đắng nghe răng ra máu nghe là có sợ nha không mà nhớ gì phải để điện trong khoang à, à. mượn chơi game 10 phút hoài không no. có xin 10 phút mà kéo dài ra tới nửa tiếng không no. có không no. mẹ chưa thấy thành tâm mẹ chưa chịu con đã thấy rồi bỏ đi chưa nói sao chỉ có mục tiêu là con quên là con quên nhìn đồng hồ con quên nhìn đồng hồ để trả điện thoại cho mẹ đúng không no. Dạ. một ngày mượn hai lần 10 phút thôi nghe chưa no. Dạ. trễ giờ một phút một cái là mẹ alo một cái là xe tới rút con đi liền nghe chưa một phút sao một phút nhiều hả trễ một phút thôi một phút là ít trễ một phút thôi bước con đi liền nghe chưa vậy là con muốn trễ phải không không biết cái đó mày không cần biết mày không quan tâm ăn rắn rồi mày sẽ biết ăn rắn ai nói con con con coi trong phim á chịu mấy con nói dễ thương mà mấy con đất là ăn mũi không mà thì con ăn mũi cũng ngon mà ăn mũi ăn mũi đi gơ ăn mũi ngon mà con rắn ăn gì con rắn ăn mũi ăn chuột con chuột đi gơi đó lâu gì đâu ghê con chơi cái bắt